lần mình đang thích mình biết rõ là mình đang ghét tại sao mình thích tại sao mình ghét nhờ vậy mình khi mình sống nhận, sống trong một nhận thức đầy đủ và tỉnh thức như vậy đó thì tôi bảo đảm bị an lạc hơn chúng ta khổ là vì chúng ta không biết cái gì đang xảy ra và cái này phải ghi nè vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nằm ở đâu có nhớ câu này không dạ, dạ, dạ, gạt nữa vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu đó là vấn đề lớn nhất đừng có nói triết lý cao siêu nói cái gì bình thường chứ cái việc ông nha sĩ ông làm chỉ có một điều là ông biết cái vấn đề của cái răng mình nó nằm ở đâu đúng không ta hả và người ta muốn mổ sản thận cho mình người ta phải biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu chữa ung thư cũng vậy trước khi họ phán mình ung thư họ cũng phải biết cái vấn đề mình nằm đâu chứ đúng không rồi rồi muốn giải quyết một vấn đề của gia đình tình cảm đôi lứa vấn đề của quốc gia vấn đề của một tổ chức một hội đoàn một đoàn thể cả vấn đề của thế giới thì chuyện đầu tiên là người ta phải biết vấn đề nó nằm ở đâu chứ mà có thể là bịt mắt tắt đèn rồi đi mò mà không giải quyết cái chuyện đó không có được có biết nghe kịp không yeah. Dạ. ừ. cho nên nó là sống tướng niệm xứ là sống chung với lũ biết rõ cái vô thường cái đau khổ vô ngã của thân rồi đó giờ mình sống trong đó mà mình không biết giờ sống chung với lũ có nghĩa là mình biết rõ cái mực nước nó đang dâng lên bùng sình nó đang tấp lên như thế nào nó đang đóng dày lên trong từng giờ ra sao thì ở đây cũng vậy mình biết rõ là đây nó là vô ngã vô thường nó như vậy đó, đó nhìn nó thở ra biết ra thở vào biết vào buổi đầu chỉ là chánh niệm thôi nhớ nha buổi đầu chính là chánh niệm tôi van các vị đừng có bắt trước thầy bà sắp vỡ rồi nói những chữ cao siêu như là quán chiếu ăn mùng gì đó tôi ghét lắm dẹp nó mùng chiếu ở đây mà mệt lắm cứ sống chánh niệm học giáo lý và sống chánh điện sẽ có một ngày tự nhiên quý vị thấy trong cái sinh hoạt đó nó có bốn đế thấy cái đi này là khổ đế thấy cái ước muốn đi là tập đế muốn hết tập đế thì phải đừng thích trong khổ đế nữa thì cái sự biến mất của tập đế chính là diệt đế mà cái hành trình mà đi đến diệt đế chính là bậc chánh đạo hiểu chưa đó đại khái tự nhiên nó bừng nó sáng nó thấy mà ở đây chỉ qua hơi thở nha không có quán chiếu gì hết chỉ sống chánh niệm làm gì biết nấy nhưng trước hết phải học vô lý tôi nhắc đi nhắc lại một tỷ lần tôi vẫn nhắc đó là phải học giáo lý rồi sống chánh niệm không quán chiếu gì hết rồi tự nhiên có một ngày nó sáng bừng lên còn mà mình nghe ai bà xí bà tú bà chết bà nhát nói đừng tu không cần học giáo lý cứ lo thiền thì tôi báo trước định buồn chỉ có một ngày cứ bị quan mang không biết gì hết và tôi cũng nói luôn cái chuyện tu hành giải thoát đang rắc rối hơn cái chuyện mà chữa tiểu đường rất là nhiều là vì sao là vì chữa cái tiểu đường mình có thể quan sát nó bằng phương tiện máy móc được còn cả tâm của mình mình đâu có dùng máy móc không tính được đúng không như vậy thì chữa tiểu đường nó dễ hơn vậy mà anh cũng phải có kiến thức nói chi là anh làm việc với cái không hình không tướng cái formless hiểu không yeah shapeless formless có hiểu chưa cô chứ để cái bắt trước người ta nói tôi không cần học mất thời gian lắm giờ tập trung vô thiền đi thiền bây giờ đó là nó cái phong trào mà học hành hành không cần học nó đang lan rồi mà tôi hỏi tôi gặp mấy người đó có những người họ nói thiệt mấy thương nó hồi xưa con trót nghe cái lời đó bây giờ con ngồi thiền con bị đủ thứ chuyện mà con không biết mà lên hỏi thiền sư thiền sư giải thích con cũng không hiểu cái vấn đề là ngày xưa biết ai rù quến họ nói rằng học chi mất thời gian tập trung vô hành giống như bây giờ thay mình tìm hiểu về nước thôi giờ cái bút nước mình uống đi nghe nó rất là dễ hiểu nhưng mà họ quên rằng cái chuyện tu hành nó khác chuyện uống nước đó rồi tới họ, họ không biết gì hết khi mà họ hành thiền họ nảy sinh đủ thứ vấn đề lên hỏi thiền sư thì sư giải thích họ cũng không hiểu bởi vì thì sư họ giải thích chuyên môn mà yeah, họ giải thích chuyên môn thì lúc đó mình không hiểu mà quý vị tưởng tượng mình không hiểu rồi thiền sư phải giải thích cặn kẽ cho mình thì cặn kẽ cái gì khi mình không có căn bản mình không có cái background mà tôi giả định thiền sư kiên nhẫn đi kiên nhẫn giải thích thì thiền sư làm được bao nhiêu hành giả năm chục tên nó, nó đông như quân nguyên nó nằm ở dưới mà giải quyết tên nào mà cũng dắt nó đi từ cái thở còn thơ cái đó là chết ông thiền sư rồi mà cái chuyện đó là chuyện impossible là vì sao là vì nó không có căn bản nó không có biết cộng trừ nhân chia mà dạy nó đại số là dạy cái gì trời đất ơi nó chưa có biết viết ab mà dạy phương trình đẳng thức là dạy cái gì mà do bị rù mà nghe rất là có lý mà tại sao mình nó thẳng luôn mình học dở lại lười học nghe nó rất là khoái nghe nói là mình là người phàm giống như người khác nước vậy cứ vô là thiền sư múc nước cho uống vậy em bây giờ em dành giờ em học ba cái chemical nào là hydro là oxygen là nitơ rồi carbonic chi nó mệt lắm đẹp dẹp dẹp dẹp dẹp H2O 21 dẹp dẹp cứ là uống múc nước uống thôi nghe rất là sướng đúng nhưng mà khi mà nó va chạm thực tế rồi thì nó mới biết mùi tối đang ngồi nó bao nhiêu vấn đề nó tràn vào nó ập ra à, thì lúc đó mới tá quả mà cái đau nhất là lên hỏi thiền sư thì sư nói mình không hiểu cái nó mới ghê chứ hồi đó mình trông cậy vào sư phụ mà lên sư phụ nói mình không hiểu tôi nhắc lại vì mình chưa có cộng trừ nhân chia à. mà cái đó phải giải thích bằng toán lớp 10 lớp 12 à mà bây giờ không thể nào mà ông điểm dạng cái nào cho một đứa mà không biết cộng trừ nhân chia là chết chỉ có bao nhiêu đó mà xin lỗi cái đầu mình đâu phải mình để đổi nón không còn xài chuyện khác nữa mà cứ bị người ta rù á như vậy tôi đã nói rồi chữa bệnh tiểu đường nó dễ hơn là tu thiền mà còn phải có chút ít kiến thức mà quý vị ăn uống cũng phải có kiến thức từ ngày tôi biết tôi bị uh, tiểu đường tôi đi tiểu đường loại nhẹ thôi cái là chỗ nào vắng mới mới bị cái bệnh đó thì uh, <laughs> ăn uống kiêng khem dữ lắm ăn uống kiêng khem dữ lắm mình nói chuyện đơn giản cho có người hiểu mình không nổi là sao giảng giáo lý mà họ hiểu dễ sợ không mình nói tiểu đường chỗ nào vắng mới bị mà họ cũng không hiểu đó. coi như tôi chưa nói thì chỉ vì chữa bệnh tiểu đường mà tôi phải tìm hiểu bao nhiêu là thứ trong trường hợp nào trong chừng mực nào when rồi what rồi how much how long phải tìm hiểu từng thứ muốn ăn được ăn được ăn cái đó trong thời gian bao lâu một một tuần ăn được một lần mà cái lượng là bao nhiêu và ăn kiểu gì nhưng qua tôi nói đường là phải là gluco hay là fructo phải để ý cái đó phải để ý cái đó tự nhiên đó tôi đâu có siêng mà bây giờ khi tôi biết tôi bị dính cái đó tôi phải tìm hiểu chứ nhưng mà tôi không có kiên một cách gọi là cực đoan cuồng tính rồi để rồi mai mốt tôi chết vì cái chứng thiếu đường phải nhiều người chết thì thiếu đường hơn là bị dư bởi vì họ bị xỉu đang đi con đường xỉu người ta là đường lên thì lên đường này đường xuống cũng lên đường biết lên đường không <laughs> bye là mấy cái đó là ở đây Houston là chỉ có một người thích cái đó là cái mà mà mà mà, mà Kim Vĩnh Phước là bà thích mình ăn ngọt thôi chứ không ai mà mà, mà chủ trương khích lệ chuyện bán mà đầu ngọt hết đó ở Mỹ nó ác lắm có gì với nhà hoàng đó, mà khách tới dự ờ, đám tang đó nhiều nhà hoàng funeral home ở Mỹ này có nhiều nhà hoàng đó. khách tới nó đều tặng một món quà mở ra nguyên cái hộp quẹt nó để chữ thank you for smoking hả là sao sao có thiệt đó là cái cách nó chống không tốt khổ quá trời không, hiểu nữa đó là cái cách nó chống mà nó chống nó chống theo cái hiệu ứng ngược có mấy tuổi rồi <laughs> không hỏi thiệt mấy tuổi rồi hồn nhiên quá người ta người ta con thích nó phá người lớn hay ra hay quá hay quá con bạn nghe mới tin nó hay thiệt người ta khi người ta nói thanks for smoking mà bả vẫn hiểu mà hỏi cố thiệt hả sư cái đó là cách người ta chống ông tốt khổ quá mà nó nó chống một cách hài hước hiểu tại vì thứ nhất là trong đó ừ. nó, trong đó nó có ghi là funeral home đàng hoàng cái thấy quà của funeral home làm thấy có vấn đề rồi <laughs> mà đằng này nó để thanks for smoking là mà mà bà cho bà cặp đi bà hỏi cái thằng mà sếp vậy mà ông đâu tặng được cái hả ông để rồi chồng tôi hút làm sao thì bà ông sẽ trả lời thế này tôi có chữa chỗ cho bà rồi cái sống không có lâu tôi có chữa cho bà ăn phòng cỡ này sống không có lâu dễ gạt quá mà thì tôi thương cô lộc tôi biết không tôi nhìn cô tôi nhớ tuổi thơ của tôi cái hồi tôi hai tuổi cái ok à, cái gì làm nó tôi, tôi quên mất tôi nói cái gì nè no trước cái gì à đúng là cái việc học tức là mình tu là mình phải có cái học để tôi mới nói là từ lúc tôi bị tôi, tôi bị tiểu từ nhóm hai đó là bắt đầu phải có phải tìm hiểu nói chi là chuyện học đạo những gì mà tôi giảng từ ở mấy lớp học trước các vị có thấy không tôi mở cho các vị một chuyện đó là anh phải biết cái này cái kia để anh đâu chứ tôi đâu có kêu vị học để thành học giả để cải lộn đâu không có nhưng mà anh phải biết cái này cái kia và những cái hồi sáng thì tôi nói là hoàn toàn là do pháp môn tôi tìm xíu cho vị để cái đó tôi đâu có dạy cái gì mà ừ, học được để đi cãi lộn với ai lý luận sắc bén không có từ đấy giờ sáng thì tôi nói toàn là mấy chuyện như hành giả thôi và một cách rất là chân tâm chân tình à, thì không quảng cáo nhưng tôi mong có một ngày mà khi mà Calama nó xong rồi á thì, thì mỗi một khóa tu ở đó tôi sẽ chia thành hai phần lý thuyết và thực hành theory và practice là xong ở mấy thiền viện khác là hành giả vào tu có nhiều khi họ mù tịch họ ra đi họ vô nghe được nhiều họ thì thiền, thiền, thiền sư nữa. nói nhẹ lắm biết biết đâu có ai giữ khóa thiền chưa thì nó ít lắm bây giờ đầu khá thì bà con à, có khi thiền sư có hỏi thích mình a à, thiền sư chỉ đại người đó có có tu chưa vậy đó hỏi câu hai câu người ta cử trong người đại diện vậy thôi còn có khi thiền sư chỉ nói thẳng luôn kể từ hôm nay thì bà con là trong 10 ngày đầu là theo dõi cái địa mục hơi thở thì cái cách thì bà con biết rồi chưa hết là đã nói câu mà chưa hết bà con biết rồi à, thì ra biết ra và biết vào không có suy nghĩ cái gì hết nha chỉ theo dõi chứ không có điều khiển đại khái nói rồi có cái gì ngộ ngộ thì hỏi chúng tôi hoặc hỏi mấy assistant assistant hoặc là hỏi bạn cái bên nha rồi bà con ngồi lựa một tư thế thoải mái mùa nào thì mặc đồ y phục mùa đó nha ấm mát sao đó thoải mái lựa tư thế thoải mái đừng gồng rồi đó nói nhiêu đó thôi rồi là cái đầu mình rỗng không có gì hết nó ngồi thì vì nếu mà người có hơi đầu óc đơn giản thì nghe gì cũng được phải không nghĩa là ra biết ra và biết vào rồi vậy thôi rồi cứ vậy đó là có người đi về không biết gì hết và có những cái khóa thiền trước khi giải được một hơi thở thì các vị đó, thôi bây giờ mình bỏ ra ba ngày để mình tu được một ờ, tự tâm tự tâm là sao là lựa một cái tư thế thoải mái một chỗ ngồi thoải mái rồi nghĩ tưởng đến tất cả chúng sanh nam nữ siêu đọa phàm thánh trong hướng đông mong cho muôn loài ở hướng đông được an lạc an lành rồi tất cả muôn loài phàm thánh siêu đọa nam nữ ở hướng tây hiểu rồi cứ vậy cái nam bắc xong chưa rồi cái ông giọng thêm câu nữa muốn tưới nướng thì trong thùng phải có nước muốn rải tâm từ thì mình phải có tâm từ xong chưa dạ gật nữa ngồi thả ra nhỏ không biết gì hết thì vấn đề nó không học giáo lý nó bị ai đó nhồi mà các các thế lực phản động thù nghịch nó nhồi sọ ngồi sợ nó cứ nói mình tu cần học cái nó vô thì mình nói nghe rất có lý uống nước là mình khác mình cứ uống mắt thì phải đi nghiên cứu về quá chất mình chi nói nghe rất là hay nhưng mà tới hồi vô đó rồi mới biết tá quả không học thì không biết gì hết và nếu 26 thế kỷ qua mà các thế hệ mà truyền thừa vào Phật giáo mà toàn là mấy người chủ trương không cần học gì đó thì bữa nay Phật giáo mình nó là chắc chết dịch rồi để lý thuyết có gì hết á mặc dù bên cạnh đó tôi phải nói thêm một chuyện vô cùng và vô cùng quan trọng đó là dù coi nhẹ lý thuyết không học lý thuyết chỉ cắm đầu thực hành thì cũng kẹt nhưng mà coi chừng nghiện lý thuyết là chết biết nghiện lý thuyết không Tức là, làm một sách đó, nghiên cứu nghiên cứu không có hành trì không sống chánh niệm thì là cũng chết đó là cái chết thứ nhất là gì là coi thường lý thuyết cái chết thứ hai là nghiện ngập lý thuyết cái chết thứ ba cái chết này hơi hơi bị nhiều đó. là thờ phật ở thờ tổ quên thờ phật có nghĩa là quý vị quý ông thiền sư đó quá ổng nói cái gì cũng là nghe và đem về mà thờ mà quên rằng tôi đã nói ngàn lần tất cả pháp sư giảng sư thiền sư khi mà mở miệng ra ít nhiều đều có cái dấu ấn cá nhân của họ trong đó mỗi một cá nhân thiền sư pháp sư nói chung là sư phụ mỗi sư phụ đều có cái problem riêng của ổng hiểu không có hiểu đó không ổng mới đem cái sở trường sở đoạn của ổng ổng mới trầm lên đầu của điện tử mà thằng điện tử nó khôn thì nó né còn nó không khôn nó đội cái đó luôn thành cái dòng kim cô hiểu tôi nói gì không tôi ví dụ nè nghe tôi nói nè tôi bị tiểu đường tôi bị cao máu tôi ăn uống nó hơi kiêng khem rất là khác biệt so với mọi người cho nên trong thiền viện của tôi tôi giảng cái lý thuyết thiền nói gì thì nói tôi quan tâm đến cái chuyện là ở đây là ăn uống là phải đơn giản càng đơn giản càng tốt mà ở đâu nó ra cái cái vụ đó chậm chậm ăn uống chỉ có rau luộc tôi chỉ ăn cái cái rau mà rau mỏi dịch gì đó rau chân dịch luộc rồi chấm xì dầu với gì bác sĩ khuyên đã mang được tới đó đi tiểu đường đợt cuối rồi chính vì từ cho đó khi tôi hướng dẫn là tôi làm gì làm nó không có giấu được cái chuyện riêng của mình hiểu không tôi nói lòng vòng mà cuối cùng tôi cũng nói tu là mình phải ăn uống đơn giản càng đơn giản càng tốt thế là cả một cái thiền viện an toàn là cái rau chân vịt không bữa nào tôi thấy nó ra nó tu nó vậy nó xanh lè như là cái rau chân vịt vậy đó rồi còn có cha bị tiểu đường quá cỡ thằng mọc cái chân nó tù lù đi không được cứ là đặt vấn đề là phải ngồi một ngày như vậy là sáng ngồi 4 tiếng chiều 4 tiếng khuya 4 tiếng lý do là bị giờ bố của tôi đi không có giỏi tu một thời gian cái chân nó teo bụng chành bành ra là lý do thì bố tôi đi không có giỏi có nghe vậy không có nghĩa là cái sở trường sở đoạn của thiền sư nó là cái dấu ấn cá nhân của ổng ổng lấy cái đó ổng gắn lên đầu của mình ổng bắt mình phải chạy theo ổng cho nên chúng ta không phủ nhận cái kinh nghiệm cá nhân của các thiền sư nhưng phải cẩn trọng với dấu ấn cá nhân của thiền sư ngay cả giáo sư ở ngoài đờm học việt văn cũng vậy giảng kiều á kiều biết chuyện kiều không người cái ông ông giáo sư đó mà ổng giỏi về văn chương của Âu Mỹ đó ổng giảng kiều nói khác mà cái ông trung ông giáo sư trung học mà ông giảng kiều á mà ông ông không giỏi về Âu Mỹ và ông không thích Âu văn chương Âu Mỹ mà ông lại thích tàu biết không dạ. thích tàu Nhật thì khi ông giảng kiều á cái kiều ông nó có cái mùi của của của sushi và xì dầu trong đó hiểu không có biết cái đó không mà khi mà ổng ổng, là tay đó thì ổng ổng tay học ổng giảng kiều mình nghe có cái mùi champagne có cái mùi whisky trong đó rồi học trò nó ngu quá nó mới đội cái lên đầu trong khi kiều phải là mắm sống rau muống luộc bởi vì kiều là việt nam kiều không thể nào whisky champagne kiều không thể nào là xì dầu với sushi hiểu không ta mà nó xui một chỗ là quý vị đọc chẳng hạn như Việt Nam mình ờ, mình đọc kiều mà của của cụ uh, Bùi Kỷ cụ đầu Duy Anh nó nó khác kiều của Bùi Giáng có biết đâu? nó khác này cho nên phải cẩn thận cái đó và cái cái đó là cái bệnh của hành giả đọc sách thiền rất dễ bị một số bệnh căn bản sách thiền á sách thiền là mình đọc để mình có thêm một số trang bị chuẩn bị đúng nhưng mà có nhiều người họ đọc đó rồi họ bị nhiễm nó nào cũng hay trong đó thì trong đó báo trước là khi mà hành thì mà tiến bộ nó sẽ có những cái dấu hiệu sau đây họ nghe họ khoái quá và nó nó, nó nhập tâm họ quên lúc nào họ, họ nhập tâm rồi họ họ không biết là nó đã nhập tâm hiểu không ta tới lúc họ hành thiền nó bung ra những cái gần giống như cái họ đã đọc họ tưởng họ đắc rồi cả việc có biết mỹ nó có cái chuyện ra vu bị bị ra vu không ra vu là cái gì phải không thì sẽ phục giờ ở đây cũng vậy có nhiều khi mình đã trải qua mình mình, mình đã qua đó mình không nhớ rồi sau này mình gặp lại mình thấy nó quen quen nó ngờ ngờ đúng không thì tôi biết tôi dùng chữ đó đây nó không có đúng nhưng mà tôi dùng nó để diễn tả cái trạng thái này mình đọc sách thiền rồi mình quên mất đọc rồi mình quên mai này mình hành thiền đó mình sẽ gặp những cái nó giống giống như cái mình đã đọc đó. mình tưởng mình đắc rồi không hiểu nó hiểu không ta đó nó chết rồi nó chết chỗ đó đó mà không đọc thì mùng tịch không biết gì cho nên cái tốt nhất vẫn là hạn chế đọc sách thiền mà nên học giáo lý nó an toàn hơn nó hiểu thấy đỡ mặt nữa cổ quá đó cho nên cái tâm bệnh thứ nhất là coi thường lý thuyết mà chỉ biết cấp đầu thực hành cũng là một cái cực đoan cực đoan thứ hai là nghiện lý thuyết rồi quên thực hành cũng là một cực đoan cái thứ ba là thờ tổ mà quên thờ phật cũng là một cái cực đoan và tôi đừng có nói tôi không muốn nói thiền tôi nói chuyện ngoài đời tôi biết thuốc nam không thuốc nam mà đi cắm đầu mà thờ có chuyện chết có bữa đó tôi là dân châu đốc tôi là dân châu đốc cho nên á, là tôi đặc biệt tôi thích một số loại cây đặc hữu chỉ có châu đốc thôi rồi tôi là dân bạc liêu cho nên là tôi loại nhỏ tôi ở trong với ngoại tôi vẫn quanh đây bạc liêu nó có một số cây mà khi mà để chữa cái xuất huyết nội đó hoặc là bệnh phụ khoa thì ông nội ông ngoại tôi hay dùng cái loại đó cho nên lớn lên cái nó nhiễm với đầu của tôi hiểu cho nên tôi đi đâu hãy nói đến bệnh đó là tôi bóc cái cây đó ra trước đã rồi còn tôi đã ra ở ngoài Đà Lạt thì tôi cũng cái thuốc nam của tôi nó cũng mang cái hơi hướng phản phất cái không khí mùi sương lãng mạn của Đà Lạt hiểu không tôi sẽ cho quý vị những cái bài thuốc nam mà đặc hữu của Đà Lạt đặc sản của Đà Lạt thì không cho nên tốt nhất là các vị phải có một lớp học căn bản về cây cỏ thuốc nam của Việt Nam nói riêng của khu vực và của thế giới nói chung chứ còn cắm đầu mà thờ tôi coi chừng chết rồi vừa tại vì cái xứ của tôi là chỉ biết có cỏ mực thôi sức huyết nội là tôi chỉ biết có cỏ mực và ra má uống ra má cho nó đừng ra máu thôi nhưng mà bây giờ quý vị mà cái xứ của quý vị thì quý vị lại xài cái cây khác đó quý vị xài lá mơ cái lá mơ không lá mơ có cái tên hơi ngộ dạ. thì mỗi xứ nó có một cái loại cây riêng và cái cái vùng miền đó người ta khi mà thầy bà thuốc nam họ họ phát triển họ đứng ra đứng lớp họ dạy còn họ đi tìm thuốc họ cũng đặc biệt họ chú ý đến những loại dùng đặc sản những cái dùng đặc hữu của địa phương những cái thứ đặc hữu của địa phương nha thì đi học thiền cũng vậy đọc sách thiền hoặc trên kinh sách phải cẩn thận và muốn có được một cái sự gọi là khách quan trung thực chỉ căn bản là mình phải trở về với nguồn gốc đó là giáo lý trên sau đó đi học các thầy các bà vững vững vàng như bằng thật còn đằng này giáo lý không học mà cái lơ đi chạy đi thờ thầy đó tôi không muốn kể tên mấy thầy rồi mấy công rồi đây điện tử ruột của mấy thầy không rồi mấy công tù tôi nữa nhưng mà cứ nghe lâu lâu có người nói trên youtube có cái thầy nào mà nói hay lắm cái đó cẩn thận phật pháp không phải để nói hay ông thầy nó vẫn có duyên không có được bởi vì hoài linh hay có duyên hơn nhiều mình nghe pháp mình không cần nói hay mà cái quan trọng nhất là ông nói cho mình nghe cái gì cái đó là cái quan trọng chứ không phải là đạo phật không phải là cái để cho nó ngon miệng thức ăn nó có hai thứ ngon và lành có biết không ta ngon là tasty còn lành là healthy có nhiều cái nó nó tasty mà nó không có healthy có nhiều cái nó healthy mà nó không có tasty đúng không dạ. thì Phật pháp đó là không có đặt nặng vấn đề ngon mà Phật pháp đặt nặng cái vấn đề nó là healthy và safety cho nên nhiều khi nó dở ẹ cài nhưng mà nó sẽ được vậy cái quan trọng nhất đó là uống thuốc ăn uống phải cẩn thận đúng mức an toàn dạ. cái đó là cái quan trọng còn cái ngon tính sao cái ngon tính sao nó có một cái điểm khác biệt rất lớn giữa phụ nữ và đàn ông là đàn ông coi cái nội dung trước và đàn phụ nữ coi cái hình thức trước chẳng hạn như ngay bây giờ nè tôi đang làm cái quyển kinh tụng Kalama có một số bốn bạn đang làm chung với tôi mà đàn ông thì đứng về phía tôi rõ ràng thì cái quyển được một bên là Bali một bên là Việt song ngữ thì tôi chủ trương là cái Bali bên đây với Việt này nó phải ăn khớp với nhau nó phải song song tức là cái câu Bali đó nó phải đi với cái tiếng Việt bên đây hiểu đó là cái là quan trọng còn nữ thì không nói chỗ này thưa quá chỗ này bây giờ có muốn dồn để cho hai bên nó thưa bằng nhau nó khít bằng nhau coi nó mới đẹp tôi hỏi cổ gì chứ theo ý cô mình nên mực mực cái mực in mình nên màu màu đỏ hay màu đen đấy sao màu đỏ được kinh nữa màu đen nó không nó phải có màu son nó mới đẹp son màu son nó mới đẹp bởi vì cái kinh này nó chỉ là đẹp thôi trong khi cái chánh của mình thì bà không thèm nghe tôi nói tiếng phạn bên đây tiếng miệng đây mà tiếng phạn nó ra sao thì tiếng nó phải đi như vậy nàng thì không mà nguyên cái đám đựng ủng hộ tôi nó nói đúng cái nội dung kinh là quan trọng mình đằng này không là bà <coughs> mấy bả một phen bả đòi dồn nên biết nó hiểu không nó dồn làm sao mà cho hãy bên đây nó, nó khích thì bên đây phải khích theo bên đây nó thưa thì nó thưa theo nhưng mà cái đó nghĩa là chị không được bởi vì cái tiếng Bali nó nhiều chỗ nó rất là ngắn mà bản tiếng Việt nó rất là dài mày biết đó không dài lắm mà lúc đụng chị mày biết là đàn bà nó mê cái đẹp mê lắm mê đàn chính vì cái chỗ mà nó dễ bị dụ bởi cái hình thức á chắc thì sao có giữa quan mà vậy đó ok cho tôi về tôi mở bà nó nó thù nữa